ដូរគ្នាព្រួយណៃញួយបាត់ហងកោញូប្លូហងកោអេចាយកោ hồng cầu ê trai cao tuổi mồi hallelujah long Giêsu Christ tao đây Clay chàng mang cơ lấy bố qua Clay đủ cơ lấy bố bùa Màu màu bố khắp sẽ xin nhu So don't Jesus, doorgediend. the